Wow. Thật <laughs> nó gắp được cái miếng thịt luôn kìa. Rồi. Dư tiêu chuẩn. Thấy môi cà chẹp của mình nháy không? À. <laughs> Đó. môi cà chẹp mài đỉnh. Nhìn là tới đá không? Đó, chầm tìm muối cho vào miếng. <laughs> Về tới từ bát ăn thịt nó ngọt lim luôn làm thêm chai bia nữa trời nắng nóng nữa ơi trời còn gì bằng hả mọi người còn gì bằng xin mời mọi người nha mai chưa biết thì mình ờ, chỉ cho mọi người cách phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái nhá thì cái con mà có cái yếm này mình hay gọi cái yếm cái yếm nhỏ này là đực này còn con mà có cái yếm nó bự như này là ghẹ cái nhá đó hai con này mình mới bắt lên này mà nó nhỏ lắm kịp ừ, mau thì chưa chắc đâu um, mình bắt lên nhỏ quá cho nên mình thả lại nhá mình mới bắt cái đường con này con này bị mất một cái cang này, này. <laughs> được để coi này dài bao nhiêu nhá Wow, n một vừa đẹp luôn Rồi, con này được lấy nhá Cho vào thùng <laughs> Tối nay mới bắt được hai con Đòi kẹp cái tay này <laughs> đây còn một anh bán ở trong này nữa đó. bình thường mình hay cho được xong rồi bỏ ờ, oxy vào cho nó cháy mà tối nay không đi ờ, tỉnh không tỉnh đi bắt lâu á cho nên là thôi để như vậy được chút về luộc luôn cho nó tươi đó rồi bây giờ chặt cái lông này thì coi có gì nha không có gì à, có con cua nhỏ xíu rớt <laughs> rồi check thử cái này biển hôm nay gió quá không có gì luôn cái này cũng không có gì có mai biển nhỏ to nhưng mà, mà ở ngoài cái cái à, Chesty này người ta đi câu nhiều lắm đi thả ghe cũng nhiều cái đi chơi vui là chủ yếu mà ok chúng ta kiểm tra lại tổng kết lại cho mọi người xem thành quả tối hôm nay của vợ chồng tụi mình nha đó thì tối hôm nay được uh, tiếp 6 con là đúng uh, sai tiêu chuẩn để mang về sáng nay tới thì được 6 con tối nay thêm 6 con nữa là nguyên ngày hôm nay là được uh, ờ, 12 con đó uh, mấy cái con mà giống như 10 sáng 10 sáng rưỡi hoặc gần 11 sáng á là bắt được nhiều lắm tối nay bắt qua trời luôn nhưng mà tại vì nó không đúng tiêu chuẩn cho nên là tụi mình phải thả lại nhưng mà không sao hết uh, đi chơi bắt có thành quả như thế này là vui lắm rồi đã quay vlog thấy cái xe này là chạy qua này <laughs> tại vì sao mình cười á thì sau này tương lai mọi người sẽ biết <laughs> mọi người nhớ chú ý nhá <laughs> chiếc xe đó nhá tụi mình á là ở bên phía bên kia đó bên kia có cái caravan park á đó là tụi mình ở, ở bên phía đó mà đi ra biển rất là gần gần luôn đó thì mình thuê cái cabin nhỏ nhỏ ở bên kia đây đó đi bộ ra cái chỗ này à, chắc là <laughs> hai phút ừ 30 giây nhưng mà lý do mình đi xe á là tại vì chút nữa mình sẽ chạy thẳng xuống dưới này đó mọi người thấy chưa xuống dưới đó là dưới cái chỗ bắt ghé đó rất là gần luôn đó mà đồ bắt ghé trên xe rồi cho nên phải chạy xe chứ không nếu mà ăn á, là đi qua chỗ này tiền hơn đây để mình quay cho mọi người xem thì um, chỗ mình order đồ ăn nha tiền tên là cái này đó. đây là cái menu này cho mọi người biết này chưa yeah. Rồi chút nữa đồ ăn ra mình sẽ quay cho mọi người xem nhá Đồ ăn vừa mình mới order mới ra nè mọi người Đó Hai người mà vừa mình à, order hơi ít <laughs> Quay cho mọi người xem <laughs> Đó, ăn có hai người thôi <laughs> Trời để mọi người thấy vừa mình order đồ ăn cho hai người này, đã chưa? Ăn được chừng nào mới hết đây Đó Món này món gì em? Uh, ờ, beef miso. Ừ, beef miso. Đây là cá chứ? Cá King George White. À, đã chưa? Đó. Bịt này để bịt kia nữa. À, sandwich. Sandwich bo hay sao á? Ôi trời. Ngon chưa? Mình đi uh, mấy chỗ mà thấy có cái chỗ này dễ thương nhưng mà nghe này. Người ta phải tăng giá nhưng mà tại vì người ta giải thích là ở ờ, uh, nhiều thứ uh, vật giá là, là tăng giá cho nên người ta phải tăng đó dễ thương chứ người ta không cần làm được nữa nhưng mà mình thấy làm như thế này là rất là hay rồi bây giờ xin mời mọi người nhé tụi mình chuẩn bị ăn xong cái bữa tối mọi người ạ lúc này mình uh, bảo với vợ mình là hai người mà mua hơi ít chứ <laughs> bà vợ mình vô quật thêm thêm một hũ salad nữa <laughs> à, mà cùng mày là ăn gần xong rồi à, đồ ăn ở đây ăn cũng được à, vợ mình thì kêu ngon mình thì thấy hơi nhàn tí nhưng mà có thêm tìm muối nữa là ok rồi cá tươi à, cái cá vợ mình gọi hôm nay nghe bảo nó đi câu về á cho nên tươi lắm à, thường thường tụi mình đi thì hay chuẩn bị đồ ăn rồi nhưng mà uh, cũng muốn đi ra ngoài mấy cái chỗ mà địa phương này này ăn vài bữa để gọi là vừa đi chơi mà vừa ủng hộ cho um, địa phương người ta thì như vậy thì, thì tốt hơn đó thì um, mà cùng ăn để cho biết nữa ừ. rồi uh, mình sẽ quay thêm uh, những cái uh, chuyến đi chơi của tụi mình cho mọi người xem nhé về thấy cái gì sáng sáng không đây vợ mình mới kéo lông từ dưới biển lên này là mấy con vi sinh vật đó. này nó đang ăn cái môi của mình là phát sáng này bây giờ mình mở điền cái của, của cái camera mình lên nhá đó đâu thấy gì đâu đúng không mà bây giờ coi con này ừ, mấy con lít lít đi thấy chưa đó là mấy cái con nhỏ nhỏ và là mấy con phát sáng đó. bây giờ tắt nhá lại này đó thấy chưa này, nó trăng này đấy không <laughs> lần đầu tiên thấy ở ngoài đời luôn á đây mọi người mới câu thêm được con mực nữa này tối nay là lần đầu tiên mình tập câu mực luôn á mà tối nay mình quất quả bốn con wow đã chưa bự lắm đừng có rớt nhá <laughs> quá đà đã chưa này đây để mình tắt đèn ạ đà chưa con này là con thứ tư của mình trong ngày hôm nay <laughs> lần đầu tiên đi cầu mực <laughs> Ôi, wow đà không con này là dính biết tư lúc nào rồi á mới đi kiểm tra sau kể thấy con này wow nhìn này sướng chưa mế đây quay cho mọi người xem cái thùng này em vào cái thùng này đó trong ba con rồi giờ thêm một con nữa đó đã chưa <laughs> đây cho xuống dưới đất ơi đừng đừng trước mặt là nó xịt mực ạ mà con này nó ăn ghê thiệt nó ăn mà hư cái cái cái cái con tôm già của mình luôn này là chứng tỏ nó mắc lâu lắm đó con này nó bầu ghê không Wow, con này của mình mới mua <laughs> Đi câu mực lên đâu Hôm nay câu được hai con từ cái con này ra mà giờ là nặt bẹt luôn này <laughs> Thì mình thấy á Người ta câu xong là thường thường người ta kêu là diệt Ui trời thấy chưa Wow, cái này chưa <laughs> Cái này chưa phải mực là mới xịt nước đấy nha Một hồi nó gạt gạt ta làm cái pack Bắn mực ngày là là là đi luôn bộ áo quân á đó. đó thì mình bảo mình nghe người ta bảo là câu con này là à, câu xong lên là phải diệt nó cho nó tươi hay cái gì ha em thì nghĩ là cho nó out of misery ờ nhân tạo <laughs> đây thì thường thường người thấy người ta chặt đây một cái là đổi màu liền cái nhá này giờ coi mình đó thấy chưa rồi về là xong hết đó về cho vô cho vô thùng wow đào quá hôm nay thật là may mắn <laughs> bốn con ấy chuyển đi chơi này hôm đó còn sống hôm nay um, không bắt được ghẹ mọi người ạ ờ hôm nay sáu á, không bắt được ghẹ nhưng mà hôm nay lại lại câu được ờ, nhiều mực quá thích luôn là cái chỗ mà tụi mình đi bắt ghẹ này là nổi tiếng về câu mực luôn á cho nên mọi người mà tới đây bắt ghẹ thì nhớ mang thêm đồ để câu mực nữa nha cứ thả như mình này mình thả mình để cái pháo về thôi đó cái môi dạ này xong để cái pháo đó nó lanh đanh trên mặt nước như vậy là hên thì dính mà không hên thì <laughs> cũng có mực thế thôi đó nhưng mà không phải làm gì hết á mà lần đầu tiên mình câu luôn á <laughs> thêm một con nữa Wow, sắp rửa ra luôn này Tại con này mình bị mix Xong cái mình mình uh, móc nó lại được Này, cho mọi người xem này Ui trời ơi Này, thấy chưa Tắt cái đèn Wow Thấy đà chưa <laughs> Con từ năm nhá <laughs> Đây, xin tổng kết um, <laughs> uh, thành quả tối nay của vợ chồng mình Được tới 6 cân mực ghe thì ít được ba con thôi đó nhưng mà đủ tiêu chuẩn hết mấy con nhỏ là thả hết rồi chỉ giữ lại ba con đó đây là lần đầu tiên đi cầu mực luôn nha mọi người con nào to hết đó đó cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá <laughs> quay kỳ lại cho mọi người xem này này đã chưa xin giới thiệu với mọi người <laughs> mực tươi thơm ngon à, mấy nướng ra lò đó Chà Còn đây là trần mùi thần thánh Đấy Ai muốn biết công thức làm à, cái muối này thì um, Thả cái comment ở phía dưới bình luận Để mình chia sẻ cái cách làm muối này nhá Chà còn cái con mực này này Trời cân này Mới được câu về ui thịt nó dày Tươi Thơm Ngon Thấy khỏi nó bóc lên đã chưa Đây để bây giờ mình uh, thử một phát cho mọi người xem nhá để cảm nhận rồi bây giờ mình sẽ gắp thử một miếng ăn thử để à, cho mọi người biết cảm nhận nó ngon hay dở nhá chấm vào đây Trời. Ừ. giòn quá trời nó chỉ còn lim ừ, ngon quá lâu lắm rồi mình được ăn tươi như thế ngon uhm. Ừ. năm miếng ạ uhm. Ừ. đã đây, còn một món nữa quên giới thiệu với mọi người người ta có mình đau cua à, thấy chưa cho mọi người xem đó, mình đau cua mình uh, <laughs> có bình đa mực đó, bình đa hải sản đó này gọi là tô bình đa sinh viên <laughs> đó hợp lý chưa trời ơi làm thường tí cái này mấy luôn á còn gì bằng xin mời mọi người nhá uhm. thơm ngon cho thêm con mực vào nữa vật trời uhm. ngọt nước wow Xin mời cả nhà nhá. <laughs> Đây là bữa sáng cuối cùng của vợ chồng mình trước khi uh, từ South Australia về tới uh, Melbourne. À, thì uh, chuyến đi này là à, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, bốn ngày. Chuyến đi này bốn 4 ngày để đi bắt ghẹ với câu mực. Ừ, rất là vui luôn mọi người ạ. Mình biết là tháng 3 này á, đi thì chắc chắn sẽ không có ghé nhiều bằng những cái tháng mà à, mình hay đi là cuối năm ví dụ như à, cuối tháng 12 hoặc tháng 1 nhưng mà tại vì à, thời điểm đấy thì à, đang còn dịch cho nên là tụi mình có book để đi thôi nhưng mà vì sợ biên giới đóng cửa cho nên là lúc đấy phải à, cancel đó xong rồi đợt à, lễ này lại à, rất là muốn đi cho nên là thôi mặc kệ à, ghé nhiều thì à, đi chơi vui là được rồi ai ngờ là vừa có ghé ăn lại à, lần đầu tiên thử câu mực thì lại quất được một hôm là 6 con mực còn một hôm là được một con à, cũng bự lắm đó cho nên là rất là vui sau khi ăn xong á thì tụi mình à, đem đồ ra xe để pack đồ để chuẩn bị lên đường về à, lái Melbourne thì à, thường thường tụi mình đi chơi như vậy á thì sau cái ngày cuối cùng á là sẽ dọn dẹp cái chỗ tụi mình ở cho nó gọn gàng lại đó giống như mà chưa từng ở vậy á thì uh, tụi mình thích làm như vậy cho nó gọn gàng sạch sẽ đó lau chùi tất cả mọi thứ chưa Đấy, chỗ này hôm qua để ghé nó cũng uh, hơi hơi dơ không dơ lắm nhưng mà hơi dơ nhưng mà dọn lại cho người ta cho sạch đấy chưa sạch sẽ hết thực ra sẽ có người uh, đảm uh, nhận cái công việc lau chùi nhưng mà tụi mình vẫn muốn làm như vậy cho nó sạch sẽ đây mọi thứ ngăn nắp đó rồi bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị lên xe trở về Bình. rồi bây giờ tụi mình sẽ lên đường trở về Bình. thì uh, chuyến đi này á với tụi mình rất là vui cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video này của tụi mình nhé hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo của anh Adventure xin tạm biệt mọi người